cũng dạ. mừng lắm tại vì nó không có biết yêu đương gì đâu hết trơn á rồi hôm nay thì nghe nó thôi má con đi hẹn hò đi chứ bây giờ con cũng quá quá lứa rồi trong chương trình này thì nó thật ra thì tôi cũng rất là thích vì à, nhiều khi à, đi theo dõi trên tivi á thấy con mình nó ít quá nó không biết hẹn hò gì cho nó sâu đậm hôm nay thì anh cũng có tặng bông cho em nhưng mà lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em còn đẹp hơn bông anh tặng em còn đẹp hơn bông anh tặng nữa nó không biết hẹn hò gì <laughs> trời ơi trời ơi mẹ hết hồn chưa mẹ em còn xuất sắc hơn bông anh tặng nữa từ lúc lúc mà ở, ở phía sau và bắt đầu chương trình thì anh cũng không biết rằng em như thế nào và đến khi mà màn sân khấu được bén à, lên thì anh cảm thấy là rất là bất ngờ bởi vì anh không nghĩ rằng là em lại xinh đẹp ừ, ngoài sức tưởng tượng của anh xinh đẹp ừ, ngoài sức tưởng tượng của anh tao không biết hẹn hò gì nên là anh cảm thấy là rất là may mắn khi được gặp được em à, và anh cũng hy vọng rằng sau cái chương trình này anh với em có thể là tiến xa nhau hơn và có thể tiến đến à, gia đình một mái ấm mà anh hàng mong ước dạ. <laughs> là thơ thả thỉnh nhưng mà tại vì em sợ em hơi run cho nên là thôi à, cho em xin à, em xin cầm giấy em đọc ạ à, tháng 8 rồi em đã sẵn sàng chưa che chở em suốt chuỗi ngày giông tố nhà hôn em giữa trốn đông người trên phố và cũng cuồng mỗi khi thấy em đau tháng 8 về đi rồi cũng thật mau ở bên em mình cùng nhau níu giữ yêu thôi mà có gì không dám thử tháng 8 rồi mình hẹn hò đi em ờ, bài thơ thả thính á mời nhà trai Rồi, ngồi đi bằng trai Bây giờ mình à, giới thiệu về mình đi nào Dạ, xin chào à, chị Hồng Vân à, Chào anh Quỳnh Linh à, Chào bạn trai bên kia và chào tất cả mọi người trong trường quay ạ à. Em tên là Hoàng Thị Hương Lan Em năm nay 29 tuổi à, Em đến từ Quảng Trị à, Hiện tại em đang uh, sinh sống và làm việc ở Sài Gòn ạ à. À, em đang làm ở một công ty giao nhận vận tải. À, mời bạn trai giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quyền Linh, anh chị Hồng Vân. Ừ. À, chào gia đình phía nhà gái cùng khán giả có mặt ở trường quay hôm nay em xin tự giới thiệu là em tên là Đỗ Anh Tùng ạ em à, quê ở Khánh Hòa năm nay em 31 tuổi và hiện là kỹ thuật nhân viên kỹ thuật của bên công nghệ thông tin ạ làm ở đâu Tùng dạ em làm ở quận Gò Vấp ạ quận Gò Vấp Tùng có điểm mạnh điểm yếu gì dạ điểm mạnh của em là tính tình của em rất là hiền và em thích thể thao như là cũng biết nấu ăn và ừ. cái, cái à, sinh hoạt của em mà em cũng là người rất là kỹ tính rượu bia thuốc lá gì có hút không dạ à, thuốc lá thì không có hút và rượu không uống mà bia thì chỉ uống có vài chai cùng gia đình thôi à ừ. có cái uh, tật xấu gì không tật xấu của em đó chính là em rất là nhát xem phim ma trời thế cưng có vậy sợ phim ma hả ta sợ ma nó trời ơi để, để coi bên đây người ta có sợ ma ừ. hay không nè dạ em chưa bao giờ có phim ma nó không dám coi ạ à. là không dám coi luôn nè linh trời hai đứa sợ ma hết ừ. trời bây giờ mình nói luôn về điểm mạnh điểm yếu của mình đi cơ về à, điểm mạnh thì em thấy mình là một người à, nói chung là giỏi nhiều cái à, giỏi ăn giỏi ngủ làm việc thì cũng à, khá giỏi à, đi chơi thì à, rất là giỏi <laughs> về tính tính cách thì em thấy mình là một người khá là cẩn thận cầu toàn ừ. sống có trách nhiệm ừ. à, yêu thương mọi người Ờ, em làm em làm gì thì nói chung là em rất là có tâm và ừ. rất là làm hết sức hết mình. Mình dạ. có điểm yếu gì không? Điểm yếu thì có lẽ chắc là em em hơi nhát với lại em Sợ hơi ma. hơi ngài ờ. trước đám đông. <laughs> dạ. <laughs> hai bạn đều nhát trong tình yêu hết trơn á. Rồi hai Nên... hai bạn đều sợ ma hết trơn á. Sợ ma lắm luôn. Cái này hợp á. Ừ. Vậy là hai con người không bao giờ dám đi đâu ban đêm mà cũng coi không ai cái, dám cái... bỏ đi một mình hết trơn á linh coi như cái kịch ma của tôi lễ luôn á <laughs> bạn gái cho chúng tôi biết là bạn à, đường tình duyên thế nào rồi dạ vâng em cũng biết nói sao nhưng mà ờ, hai uh, 29 năm rồi em mình uh, à, chưa có mối tin nào bắt vai hết ạ à. trời thiệt không dạ thiệt chị không có tin đó ừ. lý do gì mà lì chưa có tình yêu là sao em ngài em nhát lắm chị <laughs> dạ em uh, ví dụ như em có thích ai thì em cũng chẳng nói gì hết á xong rồi à, ví dụ như người kia cũng mình cũng biết là mình người, người ta, ta có đâu thích có biết mình thích đúng không dạ đúng rồi kê hai bên không nói gì nhau hết kê ừ. cuối cùng không có gì hết trơn luôn em ơi, sợ ma đất em sợ ma thì được nhưng tình yêu đâu phải là con ừ. ma đâu mà sợ nó ừ. đúng không còn bạn trai chuyện tình trường của em thì cũng đã trải qua hai mối tình rồi rồi nhát nhát thì cũng hai mối rồi <laughs> mối dài nhất là nhiêu em chào em dạ. mối tình của em thì cũng tìm hiểu nhau thì cũng tầm một hai năm gì đó nhưng à. mà đến khi mà đề cập đến vấn đề hôn nhân thì không có hợp nên là thôi nói cho bà mò biết mình muốn tình ừ. yêu thương như thế nào cô vợ có cái điều kiện của em là như thế nào em nói chị nghe coi à, dạ thì tưởng tượng trong đầu em là cô vợ em phải như thế nào dạ em nghĩ chắc là à, dễ thương lắm à, hiền và đảm đang Ừ. à rất là thương à, thương em thương em ừ, thương em hả duyên dáng đúng không dạ em có em mẫu hình lý tưởng nào không dạ mẫu hình ừ, lý tưởng của em thì cũng không có đòi hỏi à, sâu sắc lắm mà ừ. chủ yếu là tính tính cách là tâm lý hiểu chuyện và cũng không có nông tính lắm tại vì tính em rất là hiền ừ. à, với lại à, biết nấu ăn à. em em tưởng tượng cái bạn bên đây có bao nhiêu phần trăm trong suy nghĩ của em dạ chắc cũng được 70 phần trăm 70 ha dạ. chứ chị thấy là tới 80 tám mấy lần á ừ để hôm qua tôi coi có tám mấy 90 trăm cưng quá trời dạ, ừ. làm gái đó. mình không thích đàn ông gì em thích đàn ông uh, hơi gia trưởng rồi vũ phu rồi uh, nhậu nhạt bê tha đây mà gia trưởng đây gia phó không à. lắm. rồi uh, ừ. uh, bạn trai không có có lý tưởng trong cuộc sống có dạ. lý tưởng không dạ có à. có mẫu hình lý tưởng của em như thế nào thứ nhất là em ờ, tại vì em cũng ờ, không có được cao lắm cho nên em thích một người ờ, cao chắc khoảng tầm mét bảy lên người để cải thiện nói giống cải thiện nói giống <laughs> thì từ từ đúng không? cũng cao đúng thôi. mà ông làm gì mà ông tự nhiên ông Hả? chuyển sắc mặt giống đó nói tôi nghe cao cũng mét mấy không dạ em cao một mét sáu lăm à được ừ. một mét sáu lăm từ được. cũng cao thôi đây một mét sáu lăm đây ừ. dạ à, trai thì dài dạ hôm nay à, em đi với lại à, mẹ chị à có mẹ à, có mẹ à, để Rồi. mẹ nhận xét để hai bên góp ý cho cô ạ đó, bên gì bên dạ. mẹ xin chào anh Hoàng Linh với lại à, cô à, Hồng Vân với bên họ gái tất cả các người có mặt trong trường quay à, tôi là mẹ của Đỗ Anh Tùng à, gốc thì ở Nha Trang nhưng mà hôm qua giờ đã nghe con nó nói là con có cái sự hò hẹn thì con tóc tóc tóc vào vô đây Ồ, vậy <laughs> con đó. mừng lắm tại vì nó không có biết yêu đương gì đâu hết trơn á rồi hôm nay thì nghe nó thôi má con đi hẹn hò đi chứ bây giờ con cũng quá quá lứa rồi trong chương trình này thì nó thật ra thì tôi cũng rất là thích vì à, nhiều khi đi theo dõi trên tivi á thấy con mình nó ít quá nó không biết hẹn hò gì cho nó sâu đậm bây giờ cũng cảm ơn chương trình và à, cũng động viên cho nó thì mai mối cho nó mà trong ước nguyện thì thấy cái chương trình nó rất là hấp dẫn rất là vui ngày hôm nay là tôi rất là mừng và cũng xin à, lần đầu tiên nhất gặp à, cháu thì với lại họ gái thì cũng rất là vui thì nếu được thì cũng sẵn sàng ủng hộ hết mình không có một lý do gì từ chối tại vì à, mới nhìn là cũng thấy mến rồi hai đứa cũng nên là mở lòng cho nhau Ừ, để để mà mà, mà đi đến vấn đề như vậy là cũng vừa rồi đó rồi, xin cảm ơn chương trình rồi, cảm, <laughs> cảm ơn nhà trai nhà gái ha rồi, rồi bây giờ mở rào mở rào nha mở rào okay. mở rào bắt đầu đi tùng hôm nay à, gặp em thì anh cũng có muốn về lại bông hoa đã tặng em dạ rồi em cảm ơn anh ạ em cũng uh, cảm ơn quà tặng anh ạ vâng, cảm dạ, ơn dạ. đây là một cuốn sách của một vị bác sĩ mà em rất là yêu thích ạ trong quyển sách này thì kể về những câu chuyện rất là đời thường của ờ, của anh á dù ở ngoài cuộc sống có bao nhiêu bồn bề hoặc là có bao nhiêu mệt mỏi đi chăng nữa thì ờ, có một nơi rất là ấm áp và là bình yên ạ rất là yêu thương đó là nhà cuốn sách tên là nhà luôn ạ anh cũng thích đọc sách lắm không dạ hôm nay thì anh cũng có tặng bông cho em nhưng mà lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em còn đẹp hơn bông anh tặng nữa em còn đẹp hơn bông anh tặng nữa <laughs> trời ơi trời ơi mẹ hết hồn chưa mẹ em còn xuất sắc hơn bông anh tặng nữa rồi đi về ghế ngồi nói chuyện tìm hiểu nhau cái nào bạn gái là à. thích đọc sách đúng không dạ em cũng à, rất là thích đọc sách à, mà đọc sách tiểu thuyết lãng mạn ngôn tình vậy á vậy có thể làm thơ đọc thơ rồi được không cái này là thơ thả thỉnh Nhưng mà tại vì em sợ em hơi run cho nên thôi à, cho em xin à, <laughs> Em xin cầm giấy em đọc ạ <laughs> à, Tháng 8 rồi, anh đã sẵn sàng chưa? Che chở em suốt chuỗi ngày giông tố Nhà hôn em giữa trốn đông người trên phố Và cũng cuồng mỗi khi thấy em đau Tháng 8 về đi rồi cũng thật mau Ở bên em mình cùng nhau níu giữ Yêu thôi mà có gì không giảm thử Tháng 8 rồi mình hẹn hò đi em ờ bài thơ thả thính á bạn trai có gì đáp lại không nè từ lâu thì à, anh cũng đã từng ước mơ rằng sẽ đến một ngày à, được kết à, tóc xe duyên cấp kênh nên vợ nên chồng đó là ước mơ của anh thì hôm nay cũng xin hát một bài nói về ước mơ đó bài hát nó không chỉ là mơ của ca sĩ phan đình tùng đã từng biểu diễn nếu không chỉ là mơ xin hãy thôi mong chờ ngày anh hôn chờ mong như giấc mơ bao hoa hồng tìm đến như mơ Tình quá bất ngờ, tình như án mây trôi về đâu ai có hay. Nếu ta thuộc về nhau, xin hãy thôi âu sầu. Và anh thôi chờ mong như giấc mơ bao hoa hồng, tình đến như mơ, tình trong nhung nhớ. Ngày nào em lên ngày nào em lên tiếng yêu, em sẽ xin hơn nhiều, thứ tha yêu kiều. Thôi sao qua đi, được rồi đó. Bây giờ mình vô vấn đề à, hàng họ đi. Không biết là Em có thích tập gym giống như anh không ạ? À? à dạ em cũng rất là thích thể thao em ờ, em chơi cũng ờ, khá khá nhiều môn ạ. À. Em ờ, tập aerobic rồi tập đi bộ rồi uh, leo núi rồi tập yoga, tập nói, học nhảy học đồ nha. Nói chung là em thích nhiều hơn anh rồi đó. Anh là chỉ tập gym thì trong cái bộ môn gym thì nó rất là nhiều động tác cũng như là nhiều bộ phận trên cơ thể phải tập yeah. Dạ. Ừ, à, nhưng mà cái tập yoga của em cũng là rất là tốt cho sức khỏe yeah. Dạ. nếu như mà anh với em à, có tình cảm sau một thời gian tìm hiểu, tìm hiểu à, mà có tình cảm có thay tiến xa với nhau thì không biết khi nào em đồng ý à, để đám cưới với anh <laughs> Em nghĩ là tùy theo tình cảm của hai đứa thôi. Ví dụ như là hai người hiểu nhau tới đâu, có nghĩa là mình phải có một cái suy nghĩ là chính chắn và trưởng thành ừ, chứ không phải là ừ, cứ mình vội vàng hay là bị người này hội quá, người kia hội quá. Em mong muốn là giống như là hai đứa chủ động là tìm hiểu nhau. Rồi, hỏi nhau về việc uh, kinh tế gia đình đó, ai giữ tiền mình trao đổi quan điểm với nhau đi. Ý em sao anh? um, nếu như mà lập gia đình thì về vấn đề tài chính thì anh cũng không không có quan trọng vấn đề là à, ai ai giữ tiền yeah. ví dụ như em có em có thể giữ tiền tốt hơn anh thì anh sẵn sàng làm đầu tháng của tháng gửi tiền hết cho em anh khi nào mà anh hết tiền anh cứ xin em thôi <laughs> thôi em cũng thích như vậy lắm đâu em giữ tiền cũng không có được tốt á mà em muốn là người đàn ông cũng chủ động về tài chính hơn á chung là cứ một tháng anh đưa em nhiều nhiều đó để mà trang trải cuộc sống thôi còn mình cũng cần phải chủ động hơn trong công việc trong cuộc sống thì tất nhiên là cái phần tài chính thì mình nắm giữ thì vẫn tốt hơn ạ trời ok liền em thiệt lâu lắm gặp á. người này đó nói thiệt với em ít người phụ nữ nào mà trả okay lời được luôn như vậy rồi. luôn <laughs> rồi bây giờ em hãy nói một cái lời nào đó bước tới bạn thì gái cầm giùm cho sao mà rung một lời nào vậy? đó tận đáy lòng của mình nói những cái suy nghĩ thật mà mình cầm hai tay tay bóp chặt đó. lại nắng nót gì đó từ lúc lúc mà ở, ở phía sau và bắt đầu chương trình thì anh cũng không biết rằng em như thế nào và đến khi mà màn sân khấu được à, vén lên thì anh cảm thấy là rất là bất ngờ bởi vì anh không nghĩ rằng là em lại xinh đẹp ừ, ngoài sức tưởng tượng của anh Trời. <laughs> nên là anh cảm thấy là rất là may mắn khi được gặp được em à, và anh cũng hy vọng rằng sau cái chương trình này anh với em có thể là tiến xa nhau hơn và có thể tiến đến à, gia đình một mái ấm mà anh hằng mong ước dạ <laughs> em ờ, cũng hy vọng như vậy ạ Thôi, trở về ghế tròn đi. trìa đầy đủ rồi rồi thôi, được. ngồi xuống đi bấm nút thôi <laughs> hãy bấm theo nhịp đập con tim của mình hãy bấm đúng với suy nghĩ của mình hãy bấm bằng trái tim của mình nha một ba hai ba đó hai cái cạch cạch bằng nhau luôn á linh nào nắm tay nhau chính thức chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau xin phép gì dạ à, à hôm nay lần đầu tiên con tới gặp mà em Lan đây thì cũng xin phép à, à, cô cho con được hôn Lan một cái <laughs> rồi đó hôn đi gan dạ, lần đầu tiên tới gặp Lan cho con hôn Lan cái <laughs>